Alo xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip đi lên, đi lên suối để quay um, một cái uh, thử thách Là mình sẽ sinh tồn dưới nước trong vòng 2 phút Nghĩa là mình sẽ lặn dưới nước để xem mình lặn được bao lâu nha Thì để tới được đây mình đã uh, Từ nhà mình tới đây thì cách được khoảng mặc dù đồng hồ thì tới đây nha Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới suối để mà làm một clip nha anh em con xin mẹ tha thứ cho con phận làm con chưa hiếu chưa tròn cha mẹ già ngày đêm tân táo ok nè đoạn đường này rất là khó đi bây giờ mình để mình sẽ đi xuống suối uh, ờ, review cho các bạn xem suối ờ, một xíu nha bây giờ ừ. chào anh em bây giờ mình sẽ làm một cái clip ờ, thử uh, thách sinh tồn dưới nước trong vòng uh, 2 phút bây giờ mình sẽ bắt đầu lặn xuống nha anh em cho cho xin nước hết. để đấy xin nước hết. Ok ok ok. Ui sâu thế mày. Và 2 phút này, mà đếm nè. 2 phút. 2 phút bắt đầu. vlog đang ở dưới suối các bạn bạn ấy đang ngạt thở xong ờ. quá đây được mà không sao đâu sau đi mà rồi sau nữa tiếp tục rồi bây giờ mình sẽ thử lần nữa à? cái ờ, cái hố cái hố này rất là sâu luôn các bạn rất là khó dành nhưng vòng hai phút nha bây giờ mình sẽ ờ, xong xuống lắm đi Làm đi, sao đâu Là thứ 24 các bạn ơi mình đã quay cái video thử thách sinh tồn trên nước trong vòng 2 phút à, bây giờ mình sẽ kết thúc video để mình review cho các bạn xem suối một xí ạ à.